cho dù không bao giờ được tay em hôn lấy được nắng say cứng rắn được em cho tình yêu nắm tay và đi rất vui vẻ rất vui chặt niềm tin người nào nhung nhớ em hơn em khi em say cần ngờ không tồn tại người ấy để ngày nào